đang phát ờ, sinh cho bạn Sau đây đang phát ờ, sinh giới thiệu các bạn cần Daiwa ờ, Chip 4 Chiều dài uh, 3m Hàng này do Daiwa Việt Nam sản xuất các bạn nhé các bạn có thể câu lục đồ cần được hai khúc 3 mét công ty ờ, trách nhiệm Daiwa Việt Nam đây là bát và ờ, à, đây là khoen cần đấy các bạn khoen đề ba chiều dài 3 mét độ cúng ờ, MHS đây là phần bát máy của đai qua chuôi này bằng shop mã vạch và đây phần này phần mã vạch và mã cần này rồi shop ờ, vân gỗ nữa các bạn uh, tem cảnh báo ờ, không nên câu ờ, dưới đường điện cao thế và đường điện đây là đốt ờ, gốc ở đây là đốt thứ hai các bạn nhé ờ, thứ hai này khoen ờ, thường các bạn đây, thường hết Đó. phủ keo rất đẹp quen hai chân ờ, rất khỏe Đây, cái đầu uh, alo đây các bạn ờ, đầu alo Rồi, đang đầu alo đang sẽ đo được kính ngọn các bạn kính ngọn nữa ba ly gọi nhé ví ngọn là ba ly đang ờ, cân trọng lượng một cần trọng lượng cân này cân ờ, Để xem cái trọng lượng một cần chất liệu ờ, này là carbon các bạn nhé 326 gram trọng lượng của cần là 326 gram Đấy, vừa rồi hải đang ờ, đã fishing để giới thiệu các bạn cần ờ, phantom ờ, chip for của Daiwa Việt Nam sản xuất hải đang fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hải đang fishing